Hello, kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Huyền Anh của em Mọi người đang xem video thì hãy cho em một like, một comment và một lượt đăng ký để giúp kênh của em ngày một phát triển hơn Thì mọi người cũng đã biết với bất kỳ trò chơi đồng đen nào anh chị em muốn giành được chiến thắng thì cần phải nắm chắc chắn được các cái quy tắc và khái niệm và một số kỹ năng nhất định trong trò chơi đó thì mới mong rằng mình sẽ vào được tiền của nó phải không ạ? Thì tài xỉu không phải là chơi mang yếu tố may rủi thông thường nữa mà nó là một trò chơi có yếu tố tiền về kỹ năng và những phương pháp và sự tính toán Troric thì sau đây em sẽ giúp mọi người tìm hiểu về các công thức chơi tài xỉu chuẩn nhất mà anh chị em hoàn toàn có thể tham khảo để giành chiến thắng trong các trên thị trường hiện nay thì sau đây sẽ là một số công thức đánh tài xỉu với tỷ lệ cao để mọi người có thể tham khảo và áp dụng thì với công thức thứ nhất em muốn anh chị em nên nhớ là nuôi cờ gấp thép với công thức nuôi cờ gấp thép thì chưa bao giờ là lỗ nếu anh chị em vào tiền đúng cách và đúng với những gì em hướng dẫn thì điều đầu tiên trong nuôi cờ gấp thép là anh chị em nên quan sát yêu cầu và định hình xem nó đang nằm ở dạng cầu nào trong số những cầu mà em đã đưa ra ở video trước và chọn cho mình một cửa để đặt thông minh nhất thì thứ hai là chia nhỏ số vốn của mình thành 20 đến 30 phần và bắt đầu nuôi cửa. Thứ ba, chúng ta nên vào tiền với mức thấp nhất ở ván đầu tiên. Và thứ tư, nếu thua thì chúng ta sẽ tiếp tục tăng gấp đôi số tiền vào ván sau. Anh em chị em có thể đi với tỷ lệ vào tiền là 1, 2, 4, 8, 16 và nếu như anh chị em nào mạnh tiền thì có thể vào cao hơn, ví dụ như 1, 3, 9 hay 7 và có thể là hơn nữa cho đến khi nào thắng thì mới ngưng. Thì tổng kết lại đây sẽ là lưu ý ở nuôi cửa gấp thép thì khi mà anh chị em nuôi cửa gấp thép khi bắn chơi không có cầu đang chạy tức là kết quả trả về ngẫu nhiên không theo một quy tắc nào khi đã thắng anh chị em ngừng lại và tìm chiến thuật mới ngoài ra có thể tính toán với số tiền gấp chuẩn để không phải bỏ giờ khung giữa trường và ôm một quả tiền thua khổng lồ thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào với công thức là căn cứ kết quả vắn trước có nghĩa là căn cứ vào kết quả vắn chơi trước của anh chị em nếu như gặp phải những trường hợp sau anh chị em hoàn toàn có thể thử với những cửa đặt cửa gợi ý ví dụ là khi mà bốn quân anh chị em có thể nhìn thấy bốn quân vị trí nằm sát nhau tạo thành một hình vuông thì suy ra ván sau chúng ta có thể bé cầu ván trước ví dụ như ván trước về tài thì chúng ta sẽ vào ván sau là xứ hoặc là ngược lại khi mà chúng ta nhìn thấy ở trên bàn bị có bốn quân lại có một quân nằm sát mép đĩa ba quân nằm trong lòng đĩa thì suy ra ván sau bắt đầu lẻ chúng ta có thể lót nhẹ ba đỏ một trắng hoặc là ba trắng một đỏ với với quân vị có ba quân vị nằm một hàng một quân vị tách ra tạo thành hình tam giác suy ra bắn trước về cầu gì bắn sau chắc chắn sẽ về cầu đó và khi mà bốn quân vị tách hẳn ra hai bên đĩa với một bên ba một bên một thì ván sau đánh lẻ và anh chị em lót thêm ba trắng hoặc đỏ cần mọi người quan sát tỉ mỉ và theo dõi liên tục thì có thể áp dụng thành công và một ờ, và một công thức nữa em thấy áp dụng cũng rất là hay và chuẩn chính là chúng ta nghe vị tay sóc thì đây cũng là một trong số những thủ thuật chơi tài xỉu được yêu thích nhất là nghe vị anh chị em có thể sử dụng đôi tai của mình và mắt để quan sát nghe âm các âm sóc và xem tay của như thế nào chúng có độ vang ra làm sao để xem với âm đó thường ra mặt nào đồng thời cách chơi tài xỉu giỏi chính xác và kết hợp với việc đọc vị để gia tăng khả năng đoán chúng và khi chơi cái gì cũng vậy chúng ta nên biết điểm dừng biết đâu là bắt đầu và biết đâu là điểm nên dừng lại khi anh chị em muốn trở thành một nhà đầu tư thông minh thì mọi người nên biết giới hạn của mình và ý thức được thời điểm nào nên dừng cuộc chơi. Chắc chắn không có ai có thể giành chiến thắng mãi được, vì vậy hãy giành. Vì vậy khi đã chiến thắng, dù chỉ là một khoản nhỏ, cũng hãy cân nhắc đến việc à, ngừng chơi để tích vốn cho những ván sau thì đây cũng chính là công thức đầu tư khôn ngoan nhất nhưng mà em thấy chưa có ai bình tĩnh và tỉnh táo để làm được nếu vẫn đang cố tình chơi thêm để tìm mối thắng đậm hơn thì khả năng cao anh chị em sẽ mất cả vốn lẫn lãi suy cho cùng tài xỉu cũng là một trò chơi may rủi nên mọi chuyện đều có thể xảy ra gia chính vì thế em mong anh chị em hãy lý trí khi tham gia và đầu tư để không rơi vào hoàn cảnh cháy túi thì trên đây cũng là một vài cách chơi em đã áp dụng thành công nếu anh chị em có thể sử dụng nhuần nhuyễn những công thức trên anh chị em sẽ không phải sợ hãi trước trước bất kỳ một tình huống nào cả ok thì đây cũng là những điều em muốn mọi người nhớ ở nội dung video ngày hôm nay và điều quan trọng mà em luôn nhắc mọi người là hãy kiểm soát được tâm lý tốt và đặt mục tiêu rõ ràng trước khi tham gia thì thời gian qua đã có rất nhiều anh chị em thực sự khó khăn tìm đến em giúp đỡ nhưng trong số đó vẫn còn có một số thành phần chọc phá và giả mạo là mất thời gian nên em mong những anh chị em nào thực sự khó khăn còn nhắn cho vui chọc phá thì mọi người uh, lưu ý né ra dùm em vì em thực sự rất là bận và còn rất là nhiều người đang mong chờ sự giúp đỡ em cũng xin phép dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau mong mọi người hãy cùng em đồng hành ở chặng đường phía trước và chúc mọi người thành công hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người